Xin chào các bạn, cách đây không lâu, trong sự kiện CES 2019, Lenovo đã ra mắt một chiếc máy thế hệ thứ hai có tên là Lenovo ThinkPad X1 Extreme. Vậy thì thế hệ trước đó của nó đã thành công như thế nào để hãng quyết định ra mắt thế kế tiếp của nó? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay về chiếc X1 Extreme nhé. Nhắc tới chiếc ThinkPad X1 Carbon thì các bạn nhớ tới những cái gì? Một chiếc máy cao cấp, siêu nhẹ cùng những tính năng cao cấp cho doanh nhân thì với một HDMI cũng vẫn thừa hưởng những gì có ở Xbox Carbon với những tính năng cao cấp cùng việc trang bị phần cứng mạnh mẽ. Phần bên ngoài của sản phẩm không có điểm khác biệt so với dòng Xbox Carbon khi mà nó chính là bản phóng to của Xbox Carbon. Nó kích thước là 15 inch. Dòng chữ Lenovo đã được thay bằng tên dòng máy là X1, logo ThinkPad ở góc trên và vẫn có đèn đỏ để báo nguồn cũng như để làm điểm nhấn của máy. Bề mặt máy vẫn là carbon magie, khá dễ bong bẩn nhưng nó lại cho cảm giác cầm nắm rất đầm và chắc chắn. Với cân nặng máy vào khoảng 1,8 kg cho bản màn hình 4K và chiều dày khoảng 19 mm thì nó có phần to hơn chiếc XPS 15 nhưng nó cũng không quá đáng kể. Cũng như việc thiết kế này cũng dễ dàng để bỏ vào ba lô rồi mang đi bất cứ đâu. Một điểm mình thích nữa là thiết kế sạc của sản phẩm. Nó được bo tròn và làm rất nhỏ nhắn, trong khi công suất tối đa là 135W. Nó cũng rất nhẹ nên mang sạc theo cũng trở nên dễ dàng hơn để phục vụ cho công việc nặng trên X1 XCM. Vì máy kích thước lớn hơn so với X1 Carbon nên việc bố trí cổng kết nối ở phần thân cũng khá khác biệt khi cổng sạc là cổng truyền thống chứ không phải là Type-C. Hai cổng USB-Type-C đều hỗ trợ Turbo 3 với băng thông lớn, đa dụng, một cổng kết nối HDMI, một cổng chuyển ra Ethernet và một jack audio 3.5. Mình có chê chiếc X1 Carbon là chỉ có microSD thì trên X1 HDMI đã có cho chúng ta cổng SD chuẩn ở cạnh phải. Thêm vào đó là hai cổng USB 3.0 nữa. Nó quá đủ cho các công việc hàng ngày, trình chiếu, kết nối với các thiết bị khác. Máy có bản lề được làm to bản. Nó chỉ là một thanh giống với chiếc PS15 chứ không còn giống với những chiếc in 1 carbon. Nó có hai bản lề nhỏ nữa. Điều này cũng rất tốt khi tạo ra khoảng trống giữa bản lề và thân máy để cho hai khe tản nhiệt thổi luồng gió nóng ra ngoài, giúp cho thiết kế hai quạt tản nhiệt của máy hoạt động hiệu quả hơn. Dĩ nhiên thì bản lề to của máy thoải mái giữ cho một chiếc màn hình to và khá nặng cùng với khả năng mở ra đến 180 độ. Phiên bản máy mình đang có ở đây là phiên bản 4K HDR có lớp kính cảm ứng chứ không còn là sử dụng công nghệ Inceltus như i1 Carbon hay những sản phẩm dòng T nữa. Nó cực kỳ sáng khi mở tối đa có thể lên 400 nit tức là hơn mốc Pro Retina và gần ngang XPS 15. Màu sắc được tái tạo rực rỡ, tươi và công nghệ HDR hỗ trợ làm cho mọi trải nghiệm về màn hình của mình trở nên rất tốt, đặc biệt là khi xem những nội dung có màu sắc rực rỡ như màu đỏ hay màu cam. Về thông số thì nó phủ tới 186% giải LRGB, tức là cao hơn so với XPS 15 4K, Mac Pro Retina và Asus ZenBook Pro. Màn hình cảm ứng có kính của nó hỗ trợ rất tốt cho bút cảm ứng khi thực hiện các thao tác cần chi tiết cao như vẽ. Đây là một điểm lưu ý cho bạn nào có ý định chọn một chiếc laptop phục vụ công việc có liên quan tới sáng tạo Phần viền hình của máy cũng được làm mỏng ngang với những sản phẩm cao cấp khác. Nếu so với XPS 15 thì nó có phần dài hơn một chút ở viền trên do đóng thêm camera IR để hỗ trợ bảo mật bằng việc mở khóa nhận diện khuôn mặt. Nhìn chung là màn hình của máy là một trong những màn hình tốt nhất của laptop ở thời điểm hiện tại. Đến phần bàn phím thì những gì trước đây Lenovo đã làm được vẫn được X1 Xiaomi kế thừa một cách hoàn hảo. Nó làm tốt tất cả những gì ta cần ở một chiếc bàn phím. Hành trình phím rơi vào khoảng 1,7 mm, chống tràn nước đèn lên hai chế độ sáng cho dù máy được làm bỏng đi khá nhiều. Không thể không đặt chiếc bàn phím này vào loại hàng đầu được với trải nghiệm mà nó đem cho chúng ta. Tuy nhiên mình vẫn khá tiếc khi một chiếc máy kích thước 15 inch lại không bàn phím số nên khoảng trống ở hai bên thừa ra là khá đáng kể. Ở phía bên phải tạo một cảm biến vân tay một chạm nhạy nhưng lại khá nhỏ nên sẽ mất một chút thời gian để chỉnh lại ngón tay cho đúng với vị trí của cảm biến. Touchpad có kích thước vừa phải, cảm giác khi chạm vào rất mềm thoải mái cho sử dụng hàng ngày mà không cần dùng tới chuột. Nếu cần chính xác hơn một chút thì ta có thể sử dụng thêm check màu đỏ có tính biểu trưng của dòng ThinkPad. Loa thì vẫn chưa giờ là một điểm mạnh của dòng X1 với hai loa stereo cho âm lượng vào khoảng 70 decibel. Nó đủ nghe em căn phòng cỡ vừa. Dù có thêm công nghệ Dolby Audio hỗ trợ nhưng nó vẫn không có nhiều điểm khác biệt hoặc một giải âm nào được nhấn mạnh. Nghe khá thiếu sức sống với nhạc hay âm thanh khi xem phim. Bù lại nó làm tốt vai trò tái tạo những âm thanh như tiếng nói phù hợp với việc video call hoặc nghe những bài thuyết trình hơn. Với cấu hình là con chip i7 8750H, RAM 16GB, ổ cứng SSD 512GB NVMe cùng với card 1050 Ti MacQ 4GB thì nó hầu như đáp ứng hết các nhu cầu cơ bản chúng ta hàng ngày với các tác vụ hàng ngày như loát nhiều tab Chrome, xem YouTube ở độ phân giải 2K cùng nhiều phần mềm chạy ngầm. Nhiệt độ ở các tác vụ bình thường khá mát mẻ với khoảng hơn 60 độ ở CPU và 50 độ ở GPU. Máy đạt 5.000 điểm đơn nhân và 19.000 điểm ở đa nhân ở bài test chung Grip Band 4 cho thấy khả năng xử lý mạnh mẽ của các tác vụ đa nhân với con chip 6 x 12 luồng. Các phần mềm được sử dụng khá trơn tru như dựng phim với Premiere Video 4K. Lúc này thì nhiệt độ của máy lên khá cao với khoảng 90 độ C, nóng ngang XPS 15 hay Mac Pro 15 inch. Nó được thiết kế dành riêng cho doanh nhân chuyên nghiệp chứ không phải những chiếc máy chạm cho kỹ sư nên nó chỉ trang bị cả GTX 1050 Ti Mach-Q 4GB nó đủ cho tác vụ giải trí chơi game hàng ngày với những tựa game nặng ta có thể chơi tốt nhất ở mức thiết lập trung bình rất thoải mái Thời lượng pin của máy dừng mức 5 tiếng đồng hồ khi các bạn bật 50% độ sáng ở phiên bản 4K HDR sử dụng Wi-Fi với viên pin công suất là 80Wh nó không quá ấn tượng nhưng đủ dùng trong một buổi với phần cứng hiệu năng cao của X1 Xmi nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng khi mà sạc của máy rất nhỏ gọn và luôn có thể mang theo bên mình. Tổng kết lại thì ta một chiếc máy cực tốt cho doanh nhân chuyên nghiệp với vô cùng nhiều cổng kết nối, bền bỉ nhưng vẫn đảm bảo tính di động. Nó mạnh mẽ, đủ đáp ứng hầu hết các nhu cầu chúng ta cùng màn hình 4K HDR. Tuy nhiên thời lượng pin của máy chưa được sử dụng tốt và nhiệt độ của máy vẫn khá cao khi chạy các tác vụ nặng là một điểm trừ nhỏ nhỏ của nó. Nó phù hợp với doanh nhân cần một sản phẩm mạnh mẽ, có khả năng giải trí tốt cùng với những tính năng cao cấp và video ngày hôm nay của mình giới thiệu một sản phẩm cao cấp của hãng Lenovo ThinkPad xin phép được dừng tại đây. Các bạn có ý kiến đóng góp hay nhận xét vì về dòng máy này, hãy để lại ở phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe của kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.